thần điêu đại biệt thôi đừng có diễn nữa mấy má mấy cha ơi em không thích nhiều chuyện đâu mà tại chuyện nó quá nhiều chúng ta không thể kết luận được là ai đúng ai ta chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong cuộc thôi đi Thật là thú vị công ty trách nhiệm hữu hạn một mình bao dễ hiếm màu hồng nhiều trong tôi, niềm hận như trong mi mắt có lúc đau đầu với ai chia sẻ vui mà không sầu đau niềm như trong tôi, niềm hận như trong mi mắt ngó lúc đau đầu để khi mà đau Waiting you'll be there, I'm seeing. Uh, waiting you'll be there, I'm seeing. Uh, muốn hả chân dân